chào anh em à, hôm nay mình sẽ làm một cái clip uh, dẫn bằng tay uh, ờ, đi ăn hồ vịt lộn nha thì uh, cũng rất là nhiều năm rồi không gặp và hôm nay mình sẽ đợi bằng ấy tài cậu không ăn uh, Hey, that's long time no see. How are you? what, are you what are you doing today? Well, uh, I'm working on hybrid cool. Yeah, I haven't done yet, but I think maybe uh, I'm gonna get. Oh, everything good with you? Everything good? Yeah. Okay. So, uh, with me, is not good today. I'm not job, no money, because this time for and I cannot get a uh, client. Are you free today? Yeah, yeah. yeah, I think I just make video for when you go eat with me for something for food in Vietnam. And you, you food and what you think for this is. Yeah, yeah, why not? Okay, come with me. Right now we go to market. Yeah. Okay, let's let's get. Oh, you can introduce yourself. So I'm Jack, and uh, I I'm serious. Oh, I think you this. vào chợ để ờ, kiếm chỗ bán hộp bình lồng cho bằng cách để thế nào uh, ờ, the first time in the country you have is uh, ờ, hectares mình đã hỏi được uh, chỗ bán giống bình lồng rồi nha bây giờ mình và Jack Tony hey talk with me Jack hi guys where is <laughs> xin chào anh em nha bây giờ mình và Jack đã mua được uh, hộp thịt lợn rồi hello Jack what what is it duck egg duck egg so we have three and you like this so I just eat one just eat one I feel like okay I don't know what is this okay now we so I want to like okay we to try one egg okay now we go to sometime have a table signal there and eat okay, okay we go there ok mọi người bây giờ mình và dắt sẽ tới một ờ, một chỗ nào đó để ăn thử nha tại vì ở trong trời mình không thể nào ngồi ăn được let's go Jack ờ, xin chào mọi người nha hiện tại ờ, mình và Jack đã tới vừa rời khỏi chờ, bây giờ mình à, hai tụi mình sẽ ăn chưa? thì hai tụi mình đã vào một cái tìm cái gì đấy à, bánh canh hiện tại là bánh canh nha mình sẽ review cho người xem một xíu Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay now. We food. Đây, mọi người có thể xem qua tô bánh canh bây giờ mình sẽ ăn bánh canh và thằng Jack anh ta sẽ ăn trứng vịt lộn tại vì không ăn bánh canh được ha. Giờ mình sẽ ăn bánh canh. Okay Jack. Uh, ờ, no. I will show you things. Just what what you think for the ok uh, ok mọi người bây giờ hai tụi mình sẽ bắt đầu ăn nha mình sẽ ăn tô um, bánh canh còn dắt chân uh, hột vịt lộn yeah, You need to eat, no man. No. we need to like okay. break it. Okay, okay. So, so I'm gonna do it. Yeah. Oh, okay. Light. what is inside? What? What is inside? What? Oh, I don't know. Oh, you. I know, but weak English, I, I, I cannot talk English. My name is English. Oh. Rico, yes. Surely. Wait. I want to know. But let's open Come on, man. Oh my life. What? oh, my boss. Oh, oh. Wow. Oh, what? Nice. What is this? I don't know. <laughs> wow. <laughs> what is this, man? You, you can try it. You can try This? Yes, you can try and You see. What? what is that? oh my god. I don't know how to say, but. Come on, don't give there. You can give there because Okay. Sorry. I'm so sorry after. Um, ok mọi người à. Uh, tô bánh canh này rất là ngon nha. Nếu mọi người tới Đà Nẵng hãy nhớ ghé vào tô bánh canh này á. Uh, 100 gì đó. 164 Vịnh uh, Tám Phát Đà Nẵng nha. No. Okay, now you can eat finish. I will cook for you. easy to eat. Oh, uh, not easy. It's not easy to eat. Yeah. can try again. No, I don't no. think I can <laughs> try again. No, we get one, two, three, and you, you need to finish. No, I, I don't know. <laughs> I know I can try. Because, I can finish all of this. Because you have paid money for day, you need to eat chili. right? <laughs> I, I don't know. I don't know. But... Okay, no worries. Tonight you're free. Yeah. You're free. You, you Tonight? Can... yeah. I don't know you can go to the Dubai and you can make out with many girls that see there. Yes, many girls in Dubai. Where? Oh. <laughs>